Ok hello, à, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh tiếng bóng đá VIP đó cũng như là kênh à, tiếng à, bóng đá này rồi tiếng soi kèo này đấy thì à, như tiếng đã nói ấy, cái kênh tiếng bóng đá VIP này tiến sẽ ưu tiên lên full các trận đấu tại cái giải SEA Games 32 này cho anh em nhé để cho anh em có thể tham khảo à, nó dễ nhìn hơn đó nó kỹ càng hơn để cho anh em có những cái sự lựa chọn có thể đầu tư kiếm cơm gạo nhé thì à, à, tại cái kênh tiếng bóng đá vip này tiến cũng đã lên cho anh em cái trận đấu khai mạc đầu tiên tại sea games 32 ở vòng bảng tại bảng nga nha anh em đó chính là trận đấu giữa u 22 indo với u 22 philippines này thì trận này được diễn ra vào lúc 16 ờ, giờ tức là 4 giờ chiều ngày hôm nay nhé anh em đó thì tiếp theo đây tiến sẽ lên thêm cho anh em một cái trận đấu uh, của đội chủ nhà U22 Campuchia cùng với U22 Đông Timor nhé anh em đó thì Campuchia cũng chính là cái đội bóng mà mà được đăng cai tại uh, giải SEA Games lần này nhé anh em đó thì đây cũng là cái trận uh, ra quân của U22 Campuchia luôn thì chắc chắn là Campuchia nó sẽ muốn à, giành một vị số nói chung là thắng đậm trước cái thằng Đông Timor đúng không anh em đó để cho nó được cái à, tinh thần này đó cũng như là có thể tiến xa hơn tại cái uh, uh, giải đấu SEA Games 32 được tổ chức trên sân nhà của nó lần này đấy thì uh, trước tiên à, khi mà nói về cái trận đấu này cũng như đưa lên những cái sự lựa chọn nó hợp lý nhất ấy anh em cũng đừng có quên là để lại uh, các cái lượt đăng ký theo dõi kênh cho tí nhé tiếng bóng đá vip này đó tiếng bóng đá tiếng soi kèo thì tiếng cũng cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ tiếng thời gian qua nhá đó thì riêng trong cái video này đó từ cái video mà uh, ờ, tiếng nó lên chặn u 22 indo với u 22 philippines này tính luôn cái video này đó thì kể từ đây đến hết giải sea games chỉ cần anh em để lại một cái lượt ờ, like cũng như một lượt bình luận về cái tỷ số cuối cùng của những trận đấu tại sea games mà tiến lên video cho anh em tại kênh tiếng bóng đá vip ấy thì tiến sẽ lựa ra những anh em nào mà bình luận uh, Ờ, nhanh nhất sớm nhất và chủ nhất sẽ dành tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt bằng cái hình thức là chuyển khoản online thì sau mỗi trận đấu tiến đều có những cái phần quà để dành cho anh em nhé Ok thì ờ, quay trở lại với trận đấu giữa U22 Campuchia với U22 Đông Timor thì đầu tiên Tiến sẽ cho anh em xem qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra này à, đây anh em đây thì anh em có thể thấy được là nhà cái đã đưa ra cái tỷ lệ kèo đó chính là U22 Campuchia chấp đội cách U22 Đông Timor với mức chấp là hai hòa mức chấp này khá là nhẹ luôn em đó nhưng mà hiện tại tiến nhận định cho anh em trận đấu này khá là sớm cho nên chỉ có riêng mỗi cái mã kèo này thôi đó trên trang thì nó có các mã chấp như là 2.25, 2.5, chấp 2.75 thậm chí là có mã Campuchia chấp 3 trước Đông Timor luôn em thì càng chấp cao thì càng ăn cao thôi đấy cái, cái mã chấp 2 này nó chỉ ăn là bỏ 1 ăn 0.58 mà thôi mới ăn khá là thấp đó nếu như mà anh em đầu tư vào Đông Timor được chấp 2 thì anh em sẽ bỏ 1 ăn được 1.21 này còn ở ngay trong hiệp 1 thì U22 Campuchia <laughs> cũng sẽ chấp U22 Đông Timor với mức chấp là 1 hòa với mức là bỏ một ăn 0.88 ờ, đều cả hai đó còn về tài xỉu trận đấu này đó chính là 33.25 cho mã kèo tài xỉu cả chặn và 1.5 cho mã kèo tài xỉu ngay trong hiệp 1 nha anh em thì uh, hiện tại tiếng không có tiện để đưa những cái cái trang kèo trực tiếp lên đây anh em vì nó sẽ đánh đánh đánh cái bản quyền đánh cái chính sách của youtube nó sẽ khóa cái kênh của tiếng ấy là anh em không thể tìm được để tham khảo các mặt kèo mà tiếng đưa ra nữa cho nên tiếng mới sàng, sàng lọc ra những cái sự lựa chọn nó hợp lý nhất cho anh em có thể tham khảo cũng như có thể dễ nhìn và đầu tư một cách mà nó hiệu quả nhất nhá còn những ai mà muốn có một cái uh, trang chơi muốn có nhiều mã kèo hơn để chơi á kèo gốc kèo thẻ này nọ nè rồi nó có cả chục mã kèo chấp cũng như là tài xỉu rồi uh, uh, các cái kèo các lạ như là, cả hai đội ghi bàn hay là kèo kép kèo kèo lẻ chẳng gì đó thì nói chung trên trang nó có đầy đủ hết anh em nào mà muốn có một cái trang chơi uy tín nếu như mà tin tưởng tin tưởng tiếng á đó có một trang chơi uy tín hay là tin tưởng tiếng nè hay là muốn vào cái nhóm của tiếng để cùng đồng hành kiếm cơm gạo ấy thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng uh, có xài cái chuyển khoản online đó à, hoặc là à, hoặc là anh em phải sử dụng cái ví Momo thì chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi anh em cứ mạnh dạng liên hệ ngay cho Tiến nếu như mà tin tưởng Tiến nhá thì Tiến sẽ hỗ trợ tất cả anh em lập một cái trang để chơi đó và cũng như là hướng dẫn anh em cách tạo tài khoản cách sôi kèo cách vào kèo cách mua bán kèo trên trang luôn cũng như là Tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm miễn phí luôn đó để lấy được những cái mắc kèo chuẩn nhất trước cái giờ bóng lăn thì tại sao Tiến lại kêu là những mắc kèo chuẩn nhất trước giờ bóng lăn thì anh em phải nên nhớ một điều là trước giờ bóng lăn tầm 1 đến 2 tiếng lúc đó ấy, Tiến mới nắm bắt được cái sơ đồ ra sân chính thức của hai đội cũng như biết được cái lối chơi của hai đội đó chơi như thế nào đúng không anh em đó biết được cái lối chơi biết được sơ đồ biết biết được những cái cầu thủ nào mà mà chấn thương cầu thủ nào quan trọng ra sân thì lúc đó những mã kèo mà tiến đưa lên nhóm chắc chắn nó sẽ chuẩn hơn rất là nhiều khi mà anh em xem kèo trên youtube youtube thì tiến thường hay nói chỉ là những mã kèo tham khảo thôi vì nó chưa có được những cái tình hình lực lượng chắc chắn ấy đó cho nên tiến mới dùng cái từ là tham khảo cho anh em có thể uh, uh, cân nhắc trước khi đầu tư những mã kèo trên youtube mà tiến đưa ra đó thì với những cái sự lựa chọn này à, trước khi mà đưa ra cái cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn cho anh em đầu tư ấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này trước nha ok thì à, trước tiên tiến cũng có ít điều muốn chia sẻ với anh em thì à, nói về cái thằng u 22 campuchia này cái việc đầu tiên nó có lợi ở trận đấu này đó chính là nó được đăng cai đó được thi đấu trên sân nhà trong cái trận đấu này chắc chắn là cái cơ hội để nó tiến vào vòng trong nó sẽ uh, rất là lớn đúng không anh em đó thì với với cái mục đích ờ, với cái mục tiêu là tiến xa hơn tại cái vòng ờ, tại cái giải đấu SEA Games 32 lần này đó cũng như là một cái đội hình cũng À, khá là mạnh của U22 Campuchia thì như anh em đã biết là cái bóng đá Campuchia gần đây nó đã phát triển rất là nhanh đó cái lối chơi của nó cũng rất là đẹp mắt anh em đấy và với cái trận ra quân đầu tiên của Campuchia trên sân nhà của mình mà chỉ đối đầu với cái thằng U22 Đông Timor thôi một đội bóng mà một đội bóng phải nói là rất là yếu luôn cho nên trận đấu này có thể sẽ là một cái chiến thắng đậm dành cho Campuchia trước cái thằng Đông Timor đó thì uh, dưới cái chiều đại của uh, huấn luyện viên Honda ấy, thì cái thằng U22 Campuchia này thì luôn cho thấy được cái sự chuẩn bị uh, uh, rất là kỹ lưỡng trước thềm cái giải đấu anh em đó đặc biệt là cái SEA Games uh, 2023 này được tổ chức trên sân nhà nữa đó trước đó thì cái chiến lược gia người Nhật Bản ấy cũng tạo điều kiện cho hàng loạt các cầu thủ trẻ tài năng uh, thi đấu trong cái màu áo đội tuyển quốc gia tại các giải đấu lớn này đó thì bên cạnh đó thì cái thằng U22 Campuchia này uh, cũng đã cọ sát được ở các cái giải đấu trẻ đó ở các cái giải đấu trẻ của cái khu vực này đó và cả đạt được những cái thành, thành tích uh, khá là khả quan anh em ở các cấp độ luôn từ U19 đến U22 Đông Nam Á đó và cả ngay cái vòng loại uh, châu Á nữa thì nói chung ngoài những cái giải đấu uh, của khu vực hay là châu lục gì đó thì Campuchia nó cũng liên tục tổ chức những cái đợt tập huấn dài hạn để chọn ra những mà uh, những cái cầu thủ mới này đó những cái viên ngọc sáng đó nè thì qua các cái bước đó có thể nói là là nó đã đủ tốt để hướng đến cái thành hành trình đó là chinh phục cái SEA Games trên sân nhà của mình nói riêng về Campuchia thôi nhé anh em đấy và với tham vọng ít nhất là vào đến cái vòng bán kết thì xét về cái nhân sự cũng như là cái lứa cầu thủ trẻ hiện tại của U22 Campuchia theo tiếng đánh giá ấy, thì uh, à, tiếng thấy là là hiện tại thì U22 Campuchia được đánh giá rất là cao về cái năng lực này đó điều đó cũng được uh, họ thể hiện khá là ấn tượng tại cái giải à, uh, AFF Cup 2022 vừa rồi đúng không anh em đó thì trái ngược với cái sự chuẩn bị à, khá là chỉnh chu và đàng hoàng và cái mục tiêu hướng đến cái thành tích cao tại cái giải đấu SEA Games 2023 à, này của đội chủ nhà Campuchia thì cái thằng U22 Đông Timor thì nó lại cho thấy họ là không có được cái uh, kiểu như là một cái đội bóng không có tham vọng anh em đó khi mà uh, tại SEA Games 2021 á, cái thằng Đông Timor này nó cũng uh, uh, đã phải được xem là cái đội bóng mà lót đường anh em đó được xem là cái đội bóng mà mà tạo ra cái kho điểm uh, cho các cái đội bóng mà còn lại tại cái bảng A đấy cụ thể là Đông Timor đã thua cái thằng uh, ờ, U22 Indo này với tỷ số là 4-1 này và thua Việt Nam là 0-2 đó và bước sang cái SEA Games 2023 ờ, này thì quá trình chuẩn bị của cái thằng U22 Đông Timor nó cũng không có gì đặc biệt anh em đó nó chả có gì đặc biệt hết à, cái nhân sự của cái thằng U22 Đông Timor nó cũng không có cái ngôi sao nào đáng chú ý hết thì trước những cái đối thủ lớn và được đánh giá là cao đó là ứng cử viên cho cái tấm huy chương vàng trong cái bộ môn bóng đá nam này thì thật mà nói chung là rất là khó để cho uh, để để cho U22 Đông Timor đó có thể giành lấy dù chỉ là một điểm ở cái vòng bảng khai mạc này thôi đấy à, và anh em hãy nhìn xem về cái phong độ của hai đội ở cái thời điểm hiện tại này đây thì nhìn đầu tiên đó chính là Campuchia thì nó đang trải qua cái chuỗi chặn tại cái giải uh, U22 tại giải SEA Games 30 cũng như là U22 AFF Cup năm 2019 ờ, thì anh em có thể thấy là uh, nó có được một cái chiến thắng 2-0 trước Myanmar nè. Đó, rồi nó lại nhận thất bại trước 02 ờ, trước Indo, 35 trước Thái Lan cũng như là thất bại 01 trước Việt Nam anh em nên nhớ đây là những cái trận thất bại vào năm 2019 nhé nhưng mà nó chỉ chịu thua những cái đối thủ mạnh tại Đông Nam Á thôi anh em đó thua trước Việt Nam thua trước Thái Lan à, cũng như liền đô này đấy hình như anh em đã biết thì Campuchia trên sân nhà ở cái giải U22 F Cup thì nó cũng đã ghi được đến 3 bàn thắng vào cái lưới ờ, của đội tuyển Thái Lan đó cái chứng tỏ là một điều cái chân sút của Campuchia cũng ờ, thi đấu khá là tốt luôn em đó tiếc một điều là nó phải đối đầu với những đối thủ khá là mạnh tại Đông Nam Á thôi đó điển hình như Indo Thái Lan và Việt Nam thì chắc chắn là những cái trận thua này người hâm mộ của Campuchia cũng không thể trách được cái đội bóng con cưng của mình đúng không anh em đó và tiếp theo đó thì nó đã có được một cái trận hòa một điều trước Philippines này cũng như là thắng đậm 5-0 trước Đông Timor thì à, này đây cái trận gặp nhau gần nhất thì uh, Campuchia cũng đã hạ Đông Timor với tỷ số là tận 5-0 này anh em sau đó nó lại để thua 1-2 trước Myanmar này đó rồi uh, lại thắng 3-1 trước cái thằng Malaysia tiếp theo đó là thua 0-4 trước Việt Nam và hòa hai đều với Myanmar đó và đã bị Myanmar à, loại giành cái ngôi mà mà Quy chương đồng trên cái chấm penalty nha anh em đó đây cũng là cái thành tích khá là tốt dành cho Campuchia rồi không thể trách cái đội bóng này được còn nhìn sang đội khách thì sao nhìn sang đội khách uh, Đông Timor thì cái phong độ khá là tệ luôn nè nó chỉ có được một cái chiến thắng 1-0 cũng là thắng trước Campuchia luôn nhưng đây là vào năm 2017 Campuchia lúc này còn khá là yếu anh em đội hình nó chưa có đổi mới cũng như là là cái lối chơi của Campuchia lúc này phải nói là cực kỳ tệ luôn nhưng bắt đầu từ năm 2019 đến nay anh em có thể thấy là Campuchia nó đã thể hiện một cái bộ mặt hoàn toàn khác cái lối chơi nó hay hơn nó tấn công cũng sắc sảo hơn đấy cho nên trận đấu này như tiến đã nói ở đầu đầu video rồi sẽ rất là khó khăn dành cho U22 Đông Timor khi mà phải đối đầu với Campuchia đang có một phong độ cao cũng như là được thi đấu trên sân nhà nữa đấy thì nhìn qua lại về cái phong độ của Đông Timor thì anh em có thấy là nó chỉ có duy nhất được một cái chiến thắng 1-0 trước Campuchia vào năm 2017 cũng như là một cái chiến thắng khá là bất ngờ 1-0 trước Philippines vào năm 2019 thôi còn lại là cái thất bại khá đậm trước mọi đối thủ luôn đó thua uh, ờ, 0-1 trước Thái Lan này 0-4 trước Việt Nam này đó rồi tiếp theo đó là thua 0-5 trước cái thằng Campuchia như tiếng vừa mới phân tích rồi 1-3 trước Myanmar này rồi thua 0-4 trước uh, ờ, Malaysia và cái trận gần đây nhất của U22 Đông Timor là trận thua thất bại 1-6 trước cái thằng Philippines một tỷ số thất bại khá là đậm đó thì xét về phong độ thì tất nhiên Campuchia nó sẽ nhỉnh hơn nhiều so với cái thằng uh, Đông Timor đúng không anh em còn nhìn về cái lịch sử đối đầu thì uh, như Tiến đã nói ở năm 2017 thì Campuchia lúc này còn khá là yếu đó đến năm 2019 thì Campuchia đã thay đổi cái bộ mặt hoàn toàn khác khi nó hạ gục cái thằng Đông Timor với chỉ số khá là đậm 5-0 thì với những gì Tiến đã phân tích cũng như cái lợi thế được thi đấu trên sân nhà của Campuchia với một cái lối à, à lối chơi khá là ấn tượng này đó cũng như là cái cái cái dàn à, à, cầu thủ trẻ khá là tiềm năng của Campuchia cùng với cái tỷ lệ kèo những cái đưa ra thì điểm này chấp khá là cao nhưng mà ăn rất thấp đó thì Tiến sẽ có những cái sự lựa chọn cho anh em có thể đầu tư nếu như mà anh em học mã trùng máu với Tiến thì anh em có thể vào luôn nhé đầu tiên là anh em có thể vào cái mã mà Campuchia chấp 2.5 anh em anh em có thể vào những mã kèo đó trên trang nhá đó hiện tại thì, thì Tiến chưa cập nhật được cái kèo đó nên Tiến chỉ đưa ra mấy cái kèo này cho anh em tham khảo thôi đầu tiên nếu anh em kết mã kèo Campuchia anh em có thể vào Campuchia chấp 2.25 hoặc là chấm 2.5 luôn cũng được nó ăn cao hơn tí đó thứ hai là anh em có thể vào thêm cho Tiến mã kèo là Campuchia à, tài xỉu là 3.25 cả chặn thì đây cũng là cái trận khai mạc đầu tiên của đội chủ nhà Campuchia tại cái lượt trận tại bảng A này thì chắc chắn là Tiến sẽ uh, uh, dự đoán cái trận đấu này có tỷ số thắng khá là đậm dành cho Campuchia với tỷ số là 4-0 hoặc là 5-0 cũng có thể là 5-1 nhé anh em nói chung anh em đầu tư mạnh cho Tiến vào món kèo Campuchia chấp từ 2 hoặc là 2.25 2.5 có thể là chấp luôn 2.75 vẫn được nha anh em đó cùng với đó anh em đầu tư thêm cho Tiến vào mã kèo là tài 3.25 cả trận thì đây là những mã kèo mà Tiến đưa ra cho anh em tham khảo anh em thấy hợp máu trùng mã với Tiến thì anh em vào còn không thì có thể đánh ngược lại nha còn những mã kèo mà chuẩn hơn nhiều mã kèo hơn thì chắc chắn là trước giờ bóng lăn tiến sẽ soi kỹ lại các đội hình của hai bên đó trước giờ bóng lăn tầm một tiếng tiến sẽ đẩy những mã kèo chuẩn hơn lên trên nhóm cho anh em chơi ok còn những anh em nào mà muốn vào nhóm cùng kiếm cơm gạo với tiến cũng như là muốn vào bờ đó muốn gỡ gạt uh, hoặc là những anh em nào có kinh nghiệm về banh bóng nhưng chưa có được một cái trang chơi uy tín ấy đó vẫn đang tìm một cái trang chơi uy tín nè nạp rút nhanh mà nó chất lượng nó bảo mật thì anh em tin tưởng nếu mà tin tưởng thì cứ liên hệ ngay cho tiến đó bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online nhé internet banking ấy, hoặc là anh em có sử dụng ví momo chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi thì anh em cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo 0963 731 346 đó tiến đợi phía dưới trong góc màn hình video này này hoặc là anh em còn có thể liên hệ cho tiến qua bốn cái nền tảng khác ở dưới phần mô tả trong cái video này thì mỗi video đăng lên tiếng đều để những cái đường link Facebook nè, fanpage cũng như là TikTok và Telegram dưới phần mô tả anh em ấn trực tiếp vào một trong bốn cái nền tảng đó hoặc là trực tiếp liên hệ qua số Zalo nhé đó để xác minh tiến là chính chủ và có thể hướng dẫn cũng như là là đưa tất cả anh em vào nhóm luôn ok tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây anh em thấy nhận định của tiến hay hợp mã với anh em ấy thì anh em nhớ để lại cho tiến một cái lượt đăng ký uh, theo dõi kênh tiếng bóng đá vip cùng với uh, lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá và tiếng sâu kèo luôn nha anh em ok và anh em đừng quên để là một cái like video này và bình luận về tỷ số cuối cùng của trận đấu giữa cái thằng u 22 campuchia và u 22 đông timor Tiến sẽ dành tặng cho anh em nào bình luận nhanh, nhanh nhất và chuẩn nhất là 500k tiền mặt bằng cái hình thức là chuyển khoản online nha anh em. Ok Tiến cũng kết thúc cái video này tại đây. Chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư. Ờ, cũng như là chúc anh em và gia đình anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nha.